tình yêu bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu chẳng lung linh bước theo đôi tình nhân và khi yêu ai biết đâu là bên bờ để rồi phải xa nhau từ đây mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi chẳng cô đơn quá ai người ơi viết lên chuyện tình yêu bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu chẳng lung linh bước theo đôi tình nhân và khi yêu ai biết đâu là bên bờ để rồi phải xa nhau từ đây mình xa nhau nên vương trăng kia vỡ